tập 11 Công chúa, người không được vào trong Công chúa, hỗn xược Công chúa, công chúa Công chúa có việc gì sao hả? Bệ hạ đang nghỉ ngơi, không tiện làm phiền Ta có chuyện muốn bẩm báo phụ hoàng, tránh ra Bệ hạ trước khi bế quan đã dặn dò Bất kỳ ai cũng không được làm phiền Có chuyện gì công chúa cứ nói với ta Trong cung liên tiếp chết mấy cung nữ Sự việc vô cùng đáng nghi Ta phải nói chuyện trực tiếp với phụ hoàng chỉ có chết vài cung nữ thôi mà Ta cho người điều tra rồi Công chúa có phần chuyện bé sẽ ra to rồi đấy Có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng con người Nương nương ngăn cản ta gặp phụ hoàng Là muốn bỏ mặt sự việc quan trọng trong cung sao Công chúa rời khỏi cung bao nhiêu ngày Trong cung vô cùng yên ổn Nhưng từ sau khi công chúa quay trở về Thì có bao nhiêu chuyện xảy ra Cũng không biết là giận đen này do ai mang tới đây Người nói cái gì Ta chính là nói Công chúa cứ yên tâm ở trong cung dưỡng thương là được Chuyện trong cung do ta làm chủ Công chúa đừng nhúng tay vào nữa Xem tình hình công chúa sắp gả cho dị tộc rồi Nếu vết sẹo trên mặt không chữa khỏi Đến lúc đó để phu quân ghét bỏ Làm mất mặt của bệ hạ Người dám đánh ta ư Lan Phi, bà nghe rõ đây Đừng tưởng rằng phụ hoàng ta sủng ái bà Mà ta không dám làm gì bà Chỉ cần lý tịnh ta vẫn còn Thì trong cung chưa đến lượt bà làm loạn Bà hãy biết thân phận Đừng có gây ra chuyện sóng gió nữa Tức chết đi được Tức chết đi được Tức quá đi mất Tức quá mà Con A đầu lý tịnh chết tiệt Con A đầu chết tiệt Được rồi được rồi Ta biết còn thấy không vui nhưng còn nắm đá như vậy thì có ích gì chứ Muốn làm chuyện lớn thì không được như vậy Hôm nay nếu không gì nhìn thấy Kim Đao Thì con đã không tha cái con hỗn sực đó Nghĩa phụ Nghĩa phụ Người phải nghĩ cách giúp con Cái con tranh lý tịnh không biết trời cao đất vậy là gì Còn nhất định phải khiến nó sống không bằng chết Được rồi, được rồi Đừng bực mình nữa cũng may mấy ngày hôm nay Có máu tươi để ăn Nên vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều rồi Được Nghĩa phụ hứa với con Sẽ thay mặt con loại trừ mối họa lý định đó Cũng để báo thù hôm đó Cô ta làm ta bị thương Đa tạ nghĩa phụ Không tức giận nữa rồi ừ。 <laughs> Bông hoa cài đẹp quá Đây là lần đầu tiên ta mua đồ cho con gái Cũng không biết ta mua có thích hay không sợ rồi ư Kim đào không có ở đây Để ta xem người chạy đi đâu <laughs> người chết đi Người này không giống người thường Máu của hắn Nhất định rất quý giá Đại ca Đại ca Tam muội không sao chứ Đại ca Sao rồi Đại ca Một quý nghĩ sẽ không gặp được huynh nữa Không sao đâu Đại ca Không sao không sao rồi Bộ có bị thương không Không bộ không sao Không sao thì tốt Không sao rồi Đại ca tịnh nhi Trịnh huynh Huynh không sao chứ Trịnh huynh Đứng dậy Mau đưa huynh ấy đi chữa trị Dân Đại ca Sao huynh lại tới đây Ta lo lắng cho sự an nguy của muội Nên xin nhị đệ và A Mạc tới Cải trang thành thị vệ vào đây xem sao Cũng may ta tới kịp lúc Đúng đó tịnh nhi Đại ca luôn rất lo cho muội Nếu không phải đại ca tới kịp lúc Thì tính mạng của muội đã khó giữ rồi Thì ra Thì ra đại ca lại quan tâm tới muội như vậy Muội là tam muội của ta mà Sao ta có thể không quan tâm tới muội Thế Đại ca Ở lại trong khung với muội có được không Tam muội Ta hiện nay thân đang mang tội Tuy rằng lúc rời khỏi Nam Cương Ta có xin phép Lý Tướng Quân Nhưng nếu có người cố tình làm khó Ta sợ sẽ liên lụy đến muội Vì thế trước mắt Vẫn là ở lại tiêu phủ sẽ an toàn hơn Đại ca suy nghĩ rất đúng Nè Yêu quái đi rồi Cô cầm khúc cây làm gì Công chúa xem đi Hình như là lão yêu quái ở trong ngôi nhà cổ ở Nam Cương Lão yêu quái Lão ta vào cung làm gì Lẽ nào Là tới tìm tịnh nghi báo thù sao phụ Nghĩa phụ Gần đây trong cung canh trường nghiêm ngặt Nghĩa phụ đã rất khó ra tay rồi Chi bằng thử ra ngoài cung xem sao Để còn sắp xếp cho nghĩa phụ một nơi an toàn thanh tịnh Để nghĩa phụ à dưỡng thương được không ạ à? <laughs> Con sợ ta làm liên lụy tới con sao Sao có thể thấy được Sao con lại sợ nghĩa phụ làm liên lụy đến con chứ Nếu con thật sự sợ bị nghĩa phụ liên lụy Thì đã không đón người vào cung ngay từ đầu rồi chỉ vì hiện nay Con thân cô lực mỏng Chỉ sợ không bảo vệ được nghĩa phụ Hơn nữa, gần đây trong kinh liên tiếp có người chết Nghĩa phụ lại xuất hiện Từng đánh nhau với bọn chúng Con sợ bọn họ sẽ nghi ngờ Nghĩa phụ Con làm như vậy Cũng vì nghĩ cho nghĩa phụ mà thôi Được rồi được rồi Ta không muốn nghe nữa Ta không miễn cưỡng con Vừa nãy Chỉ là ta tiện miệng nói vậy thôi Con không cần phải lo lắng Nghĩa phụ yên tâm Dạ. Con nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận ờ, Đúng rồi Con giúp ta nghe ngóng về một người Là ai? Chính là tên thị vệ trốn ở trong cung Ở trong đội cấp quân Hình như tên là Trịnh Cát thì phải Con hãy giúp ta nghe ngóng giúp Điều tra lai lịch của hắn Một tên thị vệ nhỏ nhoi thì có gì kỳ lạ đâu Chuyện này thì con không cần hỏi nhiều Cứ điều tra rõ ràng đi đã Huynh đang bị thương Mau nằm xuống đi Ta không sao mà Ta sai người sắc thuốc cho Huynh uống rồi Tranh thủ đang nóng Huynh uống đi Ta nghĩ sẽ hồi phục nhanh thôi Cẩn thận kéo bỏng Làm phiền công chúa đích thân tới đây Trình Cát vô cùng cảm kích Trịnh huynh Huynh đừng nói như vậy Trước đây Vì ta không vui Mà chọc giận huynh Làm huynh buồn Nhưng huynh không màng tới tính mạng cứu ta Tịnh nhi thật lòng xin lỗi trịnh huynh Không Là thần đã không bảo vệ tốt cho công chúa Là trịnh các chưa làm đúng chức trách của mình Huynh đừng lúc nào cũng gọi ta là công chúa nữa Dương vâng, đại ca từ ngàn dặm xa xôi tới thăm ta Là vì tình huynh đệ còn huynh không tiếc tính mạng cứu ta Là vì tình bạn bè Tịnh nhi có thể quen biết được mọi người Đó là phúc của tịnh nhi Quen biết công chúa Quen biết tình nhi là phúc phần của Trịnh Cát này Được rồi, bạn bè với nhau không cần khách sáo như vậy đâu Trịnh Huynh hãy yên tâm dưỡng thương Ta đã phát lời tăng cường canh phòng rồi Còn mời cả cao tăng tới làm phép trừ tà Ta nghĩ lão yêu quái đó chứ không dám vào cung gây sự nữa đâu Nhưng lão yêu quái đó pháp thuật cao cường Huynh yên tâm Có một nơi an toàn để ta ở Có một người an toàn Có thể bảo vệ ta Thế nào phụ hoàng, có ngon không? Ngon lắm <laughs> hmm. Con gái bảo bối của ta Sao lại nghĩ đến chuyện đem đồ ăn ngon cho phụ hoàng thế Có gì mà lạ đâu Con chỉ là muốn đem đồ ăn ngon cho phụ hoàng thôi à, Phụ hoàng còn không hiểu con sao hmm. Nói đi Có chuyện gì muốn xin phụ hoàng đây Vẫn là phụ hoàng hiểu con gái Miệng mầm láo lĩnh <laughs> à, Chuyện gì khiến con gái bảo bối của ta không thuận lòng thế Phụ Hoàng, gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng con gái rất phiền muộn, cho nên con muốn đến phụ của tiêu biểu huynh ở một thời gian. Thế sao mà được Con vừa trở về đã vừa khỏi bệnh Nên phải yên ổn ở trong cung Phụ hoàng Người cho con gái ra ngoài ở vài ngày đi mà Nếu như ở trong cung Ở trong cung không ra ngoài đi dạo Không bệnh cũng thành có bệnh mất Người yên tâm Sau khi con ra ngoài nhất định sẽ không gây chuyện đâu Xin bệ hạ hãy yên tâm có thần trong năm biểu muội tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi Chính là tại vì ngươi Ta mới không yên tâm Lần trước đưa Tịnh nhi ra ngoài chơi Kết giao nhân gian gì đó Làm cho gương mặt Tịnh nhi bị một vết sẹo Sau này phải làm sao đây Ta không nói ngươi thì ngươi không biết yên phận à Xin bệ hạ thứ tội Lần này thần nhất định hết sức cẩn thận Giải lại biểu muội vì bài học lần trước Càng ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng đã biết chừng mực Mũi ấy sẽ ở trong phủ thần Không đi đâu hết Đúng vậy phụ hoàng Người đừng trách biểu huynh nữa Phụ hoàng Nếu không phải vết sẹo này Bây giờ có có thể ở bên cạnh người sao Người nỡ để con gái gả đi à. xa à Phụ hoàng với lại người nghĩ Lỡ như khả hãng dị tộc kia không chịu thôi thì sao Nó không chừng ngày nào đó Con phải rời xa người thì sao Người bây giờ cho con ra ngoài đi dạo đi Phụ hoàng Phụ hoàng Đi mà Đi mà phụ hoàng Thôi được Tới từ bây giờ Ta giao tình như cho người đấy Nếu có sai sót gì Ngươi và trên dưới địa phủ Không thoát được đâu Không ngờ rằng y phục của nhân gian tuyệt đẹp đến thế này Mụ cảm thấy mình chẳng còn là yêu quái nữa mà giống như tiên nữ nhân gian ấy không phải muội không muốn làm người sao Có gì hay đâu Con người tiêu công tử hào phóng tình cảm chu đáo Vừa tặng y phục vừa tặng trang sức Tấm lòng yêu cái đẹp không phân biệt tục yêu Có cô gái nào mà không thấy vui chứ Chỉ là mấy thứ phạm tục mà thôi Không đáng để tham luyến Muội thấy tỷ Trong đầu chỉ có một mình Dương Anh Đương nhiên không nhìn thấy những thứ phạm tục này rồi Muội thì khác Chỉ cần là đồ đẹp thì muội đều thích So với tình cảm vô vị kia Những thứ thú vị khiến mùi vui vẻ hơn Mùi chưa bao giờ thật sự thích một người Đương nhiên là không cảm nhận được niềm vui khi thích một người Nó so với bất cứ cảnh đẹp, món ngon, y phục qua lại nào Đều khiến người ta vui vẻ ừ. Mùi chẳng thèm mấy thứ tình yêu vô vị này đâu Xem mùi bây giờ tốt đến thế nào Là một yêu quái tự do tự tại Không vướng bận điều gì Tiểu Duy Dương đại ca Tiểu Duy à Muội mặc bộ y phục này trông thật là đẹp Cảm ơn Dương Đại ca đã khen Bây giờ tỷ tỷ thích cái thứ phạm tục này rồi chứ Đại ca Tam muội Tiểu Di cô nương Cô cũng ở đây à Lâu rồi không gặp Đúng vậy, lần trước công chúa rời khỏi Nam Cương, Dương đại ca rất lo cho công chúa đó. Ngày nào cũng nhắc ta muội, có thể thấy đại ca với công chúa tình sâu nghĩa nặng, tiểu di vô cùng cảm động, nên cùng theo đại ca đến đây, dọc đường cũng tiện bề chăm sóc cho đại ca. Không ngờ rằng dọc đường sớm hơn gặp nhau ngược lại khiến phiền đại ca chăm sóc cho muội. Làm gì có, thật ra tiểu Duy chăm sóc ta nhiều hơn. Tiểu Duy dứt vả cho muội rồi. Được rồi, được rồi, Hôm nay là ngày huynh muội chúng ta trùng phụng tụ họp Tiểu Di cô nương cũng ở đây còn ta nữa chứ ờ, Đúng đúng Còn có cả thái tước cô nương xinh đẹp đáng yêu ờ, Đúng là một cuộc vui hiếm có Mỹ nhân bầu bạn, mỹ tử món à. ngon Chuyện vui trên đời chính là chuyện này mà thôi <laughs> Đại ca, để sắp xếp tiệc rượu xong rồi Chúng ta ăn uống no say một bữa, cũng tốt Dọc đường đại ca bông ba mệt nhọc Đúng lúc có thể thả lỏng một chút ờ, Được, vì để ta muội Buổi tối nay chúng ta sẽ uống cho thật sảng khoái Được, Mời Mời Rượu ngon, thức ăn ngon Mọi người thêm một ly nữa đi Uống ít thôi Tiểu à. Duy Cô thật là đẹp Cái gì mà chim sa à. cá lặn Qua nhường à, nguyệt thẹn Cũng không miêu tả được vẻ đẹp của cô <laughs> Công tử quá khen rồi Tam muội muội vừa khỏi bệnh Đừng uống nhiều như vậy Uống ít thôi Đại ca Thật ra muội không bệnh đâu Là muội cố ý làm cho vết thương nặng thêm thôi Cô nói thử xem Muội có phải là Cô gái thông minh đệ nhất trong thiên hạ không Muội tự quỷ hoại dung nhan Để cho dị tộc thấy khó mà lui Cô nói xem Chủ ý này có hay không đại ca Chỉ trách ta lần đó đã làm cho mùi bị thương Là đại ca đã hại mùi không phải đâu đại ca Huynh không hại muội Mà còn giúp muội một chuyện lớn Muội phải cảm ơn Huynh mới đúng Và có lẽ đây là ý trời Huynh nghĩ mà xem Nếu như muội không có giúp Trung này Thì muội sẽ phải thành thân với người ta Đại ca quen biết Huynh thật là tốt Nào vì chúng ta đã quen biết nhau Nào cạn ly Cạn ly nào đại ca Một ly thôi mà Được rồi mùi sai rồi đừng có uống nữa Mùi không sai đại ca Mùi muốn uống Quỳnh mặc kệ mùi đi Mùi muốn uống Ta mùi để mùi uống đi Được rồi Để đại ca uống giúp mùi ờ. Vẫn là đại ca tốt với tịnh nhiên nhất Đại ca Lúc nào quỳnh cũng bảo vệ muội Còn cứu mạng muội rất nhiều lần Đại ca thật tốt Đại ca Quỳnh sẽ không chê muội dung mạo xấu xí chứ Sao có thể thấy được Tam muội chính là cô gái xinh đẹp nhất mà Đại ca đã từng gặp <laughs> Đại ca Huynh từ bao giờ mà lại biết nói lời ngon tiếng ngọt giống biểu ca rồi Vậy Huynh thử nói xem muội và cô ấy ai đẹp hơn Đại ca Huynh nói đi Nói đi, nói đi mà Quỳnh không nói tức là đang gạt muội Quỳnh không à. được gạt muội Tịnh nhi Quỳnh nói đi Hai người đều đẹp Mỗi người một vẻ Không thể so sánh được Không thể so sánh Đúng vậy Cả hai người đều đẹp ừ. Nhưng mà tính cách của muội thì mạnh mẽ hơn Còn Tiểu Duy thì nhẹ nhàng, dịu dàng và chu đáo là đàn ông thì sẽ thích người như Tiểu Duy hơn Huynh <laughs> là cái đồ lãng tử thiển cận Ai nói là con gái Phải hiện như chút cừu non chứ Là mùi không hiểu lòng của đàn ông thôi Đàn ông phong lưu Tham luyến mỹ sắc Đó là chuyện thường tình Mùi nhìn Tiểu Duy mà xem Dịu dàng hiền thục Vừa nhìn thì đã yêu Nha à. đầu hung dữ như mũi có thể so sánh được sao Đại ca, của nó có phải không Tiểu duy chỉ là một cô gái yếu đuối Sao có thể đem so sánh với cành vàng lá ngọc chứ Và lại công chúa khí chất cao quý Lại văn võ song toàn Mới là mỹ nữ có một không hai trên đời Không phải, không phải Một cô nương mà dùng đào múa kiếm Ra thể thống gì chứ Là con gái Thì phải dịu dàng tựa nước Như tiểu duy cô nương <laughs> Yên đi Ta muội Tịnh Nhi sao vậy Nào nào Đứng vậy nào Không cần huynh phải lo Cứ mặc kệ muội Ta muội Không cần huynh lo Công chúa Nào Chúng ta đứng lên nào Người uống sai rồi Để ta dìu người về phòng nghỉ ngơi Ta có uống sai đâu Được được công chúa chưa sai Nào Ta đỡ người dậy <laughs> Muội không sai đâu đại ca Từ từ thôi Cô ấy sai thật rồi Sai thật rồi Còn gì nữa thì ra Cô chính là người đồng nguyên dị tâm với ta Trái tim của cô chắc chắn sẽ thuộc về ta Tiểu Duy à Biểu ca nói đúng Tỷ thật sự rất đẹp Trong cung bao nhiêu mỹ nhân như vậy Nhưng ta chưa thấy ai đẹp như tỷ Hơn nữa Tỷ còn dịu dàng Lương thiện Hiền thục Tiểu Duy Ta thật sự rất ngưỡng mộ tỷ Tỷ được sinh ra trong nhà thượng dân bách tính Muốn đi đâu thì được đi đó Muốn làm gì thì làm đó Không có quy tắc trói buộc Cũng không cần phải lo lắng trách nhiệm Càng không phải Càng không phải lấy một kẻ đáng chết nào đó Khổ thân ta lắm Mệt mỏi lắm Ta rất mệt mỏi Còn nỗi khổ mà ta phải chịu Thì cô làm sao biết được Ta biết mà Ta có thể cảm nhận được mà Khổ lắm Khổ lắm lấy trái tim của cô Thì sau này ta sẽ không phải chịu nỗi khổ quả bì nữa rồi Nhưng ta không thể làm như vậy được Dạ. Tỷ tỷ Không phải tỷ nói sẽ giết Lý Tịnh để lấy trái tim cô ta sao Để thoát khỏi nỗi khổ họa bì Sống cuộc sống mà mình mong muốn sao Bây giờ có cơ hội tốt vậy Sao đột nhiên tỷ lại mềm lòng Tỷ tỷ đừng quên Tỷ là yêu Không cần muội phải nhắc Ta là yêu nhưng những kẻ mà ta đã từng giết đều là kẻ ác Nhưng còn Lý Tịnh đó, cô ta vô tội ờ, Hơn nữa, cô ta cũng đã từng cứu ta Tỷ quá mềm lòng với cô ta rồi đó Lẽ nào tỷ không lo một ngày nào đó sẽ mất đi Dương Anh sao Cô ta Cũng có thể thành mối lo cho ta ư Dù sao thì cô ta cũng là công chúa Là một cô gái có thân phận tôn quý Tôn quý ư Trước mặt người mình thích Thì dù có tôn quý hơn nữa cũng chẳng đáng gì Mùa xem cô ta Thân là công chúa Vậy mà lại say rượu ngay trước mặt mọi người Đã làm mất thân phận cao quý của công chúa Rồi còn so sánh với một cô gái nhỏ nho như ta Chính bởi vì cô ta sợ Cô ta sợ ta đẹp hơn cô ta Cô ta sợ không có được trái tim của Dương Anh Đối với một cô gái vừa tự ti Vừa sợ sệt như vậy Mùi thấy ta có cần phải lo lắng không Tỷ tỷ Mùi biết kinh nghiệm ở nhân gian của muội Không phong phú như tỷ Nhưng thế sự đa đoan không thể để lỡ mất thời cơ được Lão yêu chắc chắn đang nghĩ cách báo thù của ta Nếu tỷ giết Lý Tịnh Dương hay chúng ta có thể đổ tội cho lão ta Vậy thì à. sau này thì có thể tiếp tục là một tiểu duy dịu dàng hiền thục rồi còn có thể đạt được tâm nguyện mấy trăm năm cùng dương anh sớm tới bên nhau vui vẻ hạnh phúc nữa Hoa, 落在人间。 谁叹，故人留下遗憾，人胭脂涂上红妆。 Tam muội Đại ca Tam muội Đại ca Có chuyện gì vậy Trong kinh thành có mấy người dân mất mạng Bị yêu quái hút sạch máu Hôm nay bên ngoài phủ đã phát hiện ra một thi thể Tình trạng khi chết giống hệt như các công nữ ở trong cung Chúng ta lo đây chính là do lại yêu quái lần trước gây ra Nên lo lắng cho muội Định đến đây xem tình hình thế nào Không có gì dạ Có lẽ chỉ là dạ trùng hợp thôi không thể nào Chuyện mùa xuất khung là bí mật cơ mà Lão yêu quái làm sao mà biết được Tam muội không được sơ suất Lần trước sau khi hắn hãm hại muội Ta nghĩ vết thương của hắn cũng đang dần hồi phục Gần đây kinh thành xảy ra nhiều án mạng như vậy Vì sự an toàn của muội và bách tính Chúng ta phải bắt được lão yêu quái đó ừ. Lão yêu này vô ảnh vô tung Chúng ta bắt hắn như thế nào Tất cả án mạng đều xảy ra vào đêm tối Lão yêu toàn chọn khoảng thời gian đó để ra tay vì đệ, đệ không cần bực mình Chúng ta có nhiều người à? như vậy Căn bản không à? cần phải sợ hắn à? Đúng rồi, đại ca nói có lý Chúng ta không sợ là yêu quái đó đâu Đúng không đại ca ừ. ờ, Nhi đệ, thông báo cấm quân Buổi tối tăng cường phòng vệ Còn phải thông báo cho người dân trong thành Phải đóng chặt cửa Buổi tối giảm thiểu ra ngoài Ta cũng sẽ giúp cùng tuần tra Đại ca, muội cùng đi với huynh Công chúa đại nhân của huynh ơi muội đừng có góp vô nữa có được không Huynh đã hứa với bệ hạ Bảo vệ muội thật tốt muội mà có sai sót gì Huynh và cả đại ca đều đánh chết không nổi đâu Đúng đấy ta muội Mụ ngoan ngoãn đỡ tiệp phủ đi Thì ra các huynh sợ muội liên lụy mọi người sao à? <sighs> Không phải Bọn ta là thật lòng lo cho muội Cho dù muội có thân phận thế nào Bọn ta đều không muốn muội gặp nguy hiểm Có biết ừ. không Thôi được Thế thì muội sẽ nghe lời các huynh đa ca, huynh phải chú ý an toàn đấy Yên tâm, không sao đâu <laughs> Sao vậy Lại đang do dự có động thủ với Lý Tịnh không à Lão yêu quái xuất hiện ở gần đây Đã có mấy người chết rồi Người chết có liên quan gì đến chúng ta Lão yêu quái xuất hiện rất đúng lúc Hắn càng làm lớn đến lúc đó Lý Tịnh chết Chúng ta đúng lúc có thể giá họa cho hắn Dương đại ca muốn đi bắt yêu quái Ta lo lão yêu quái đó pháp lực quá cao Huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm Tỷ tỷ Bộ thiếu tỷ càng ngày càng hồ đồ rồi Lúc trước Lý Tịnh lúc nào cũng ở bên Dương Anh Khiến tỷ khó ra tay Bây giờ Dương Anh không có ở đây Chính là thời cơ tốt của tỷ Tỷ đừng để lỡ nữa Có điều cũng không trong mấy ngày này Bây giờ quan trọng nhất Là bảo vệ Dương Anh Chỉ là tỷ Không tiện lộ diện Không thể trừ khử lão yêu quái được Mụ là thái tước cô à, nương Người ai gặp cũng yêu, xinh đẹp khả ái Mụ cũng không tiện lộ diện Nếu như muội lộ ra thân thủ Chắc chắn sẽ khiến Dương Anh và Tiêu Dương nghi ngờ Tỷ nghĩ xem Nếu họ biết muội võ công cao cường Chắc chắn sẽ liên tưởng đến tỷ dáng vẻ lúc nào cũng đáng thương à. của tỷ trước đây à, sẽ thành uổng phí hết im miệng miệng không nói được câu nào dễ nghe hết phải biết rằng tỷ đối với dương đại ca cũng là thật lòng thật dạ tỷ tỷ Lý đừng lo lắng nữa Nhưng anh đó thân thủ bất phàm Là có tướng sống lâu Hắn chắc chắn sẽ không đoản mệnh như thế Bị lão yêu giết đâu Đúng là không thoải mái bằng y phục bình thường Để đường đường là một hầu gia Đêm hôm đi tuần tra <laughs> Đúng là cực khổ Hay là mỗi giúp huynh kêu kiệu tám người khiên Cùng huynh đi tuần tra nhé Nghĩ đệ chỉ là tiện miệng nói vậy thôi Nếu như sợ khổ thì sao lại đi cùng chứ Huynh ấy sống trong nhung lụa quá rồi Hầu gia hưởng lộc vua Phải phân ưu với vua Làm gì cho bách tính chứ Còn dám kêu ca Mắc cỡ chưa kìa Cô còn mặt mũi nói huynh sao Công chúa Dương đại ca Trịnh huynh đệ Thế nào rồi Trịnh huynh Vết thương đỡ hơn chưa Đa tạ công chúa quan tâm Đã điều dưỡng vài ngày Vết thương của ta không sao rồi Ta cố tình đến đây để cùng mọi người bắt yêu quái Lúc trước ta đã giao thủ với yêu quái đó Chiêu số của hắn ta biết được chút ít Trịnh Hiền Đệ Lúc trước còn chưa đa tạ đệ cứu tam muội của ta Tối hôm nay lại có đệ dốc sức giúp đỡ Cảm kích vô cùng Dương <laughs> đại ca đừng nói như thế Công chúa là bằng hữu của ta Bảo vệ công chúa Hàng yêu trừ ma là bổn phận của trịnh cát A mạng đưa kim đao cho ta Đại ca Kim đao này huynh cầm lấy giúp huynh trạm yêu trừ ma Mã đáo thành công Mùi yên tâm Có trịnh huynh đệ đi cùng Nhất định sẽ không phụ ủy thác của mùi Tiểu Duy Dương đại ca Trên đường nhất định phải hết sức cẩn thận vâng, Yên tâm Chắc chắn sẽ không sao đâu Đợi huynh trở về Trời hanh giật khô Cẩn thận củi lửa Trời hanh giật khô Cẩn thận củi lửa trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa Đến giờ dần rồi Mà yêu quái vẫn chưa xuất hiện <laughs> Có lẽ đêm nay hắn không dám ra hại người rồi Không được sơ suất Cứ đợi chút nữa xem Nhị đệ Nếu đệ mệt quá Thì cứ nghỉ ngơi đi Ở đây có ta là được rồi Vậy đa tạ đại ca nhé ừ. Phát tín hiệu thông báo Rõ Tất cả theo ta Rõ đi đây Cướp điện rồi Bao dây chỗ này Rõ Ngươi là ai Sao lại ngăn cản cấm quân bắt yêu Này Các người đừng có đổ qua cho người tốt được không Ta là pháp sư trừ yêu Chuyên diệt trừ bọn tà ma Người bắt yêu ư Ngươi làm thế nào chứng minh ngươi không phải là đồng đảng của yêu quái Ta có lòng tốt giúp các người bắt yêu Không cảm ơn ta thì thôi Còn nói ta là đồng đảng của yêu quái Ngươi đã thấy đồng đảng nào của yêu quái Mà đẹp trai như ta chưa Ta đường đường là người bắt yêu Chỉ nói không có bằng chứng Vậy thì ngươi có bằng chứng sao Ta nói ngươi là đồng đảng của yêu quái đấy Ngươi Vị huynh đệ này vâng, vừa nãy đã hiểu lầm Đắc tội rồi Nếu chúng ta đã cùng chung mục đích bắt yêu Vị huynh đệ đã có tinh thông pháp thuật hàng yêu Thì chỉ bằng chúng ta liên thủ cùng nhau trừ yêu quái Ngươi xem người ta lễ độ thế nào kìa Tài hạ bàn lăng Không biết phải xưng hô với đại ca thế nào Tài hạ Dương Anh